cây nó ớt chứ anh em thêm tí nữa nào để lại ra okay nhỉ còn ong ở dưới đít kìa cánh ruồi đẹp thật đấy anh em ạ chém cánh tư đầu trận tới giờ úp ạ lên cầu tử nào lên đâu quá cân luôn anh em ạ thổ tự đây anh em ạ tiếp sập à xong nha anh em em cánh ruồi đó về đội nha clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn quá là ok luôn